Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sai phạm quy hoạch của Hà Nội có dính đến nhóm lợi ích của ông Tổng. Đó là ai? Liệu Nguyễn Thanh Nghị có dám hay không? Vào ngày 30 tháng 10 năm 2017 khi ấy, ông Tổng Trọng có một bài thơ ngắn tặng khách sạn Mường Thanh. Bài thơ có nội dung như sau. Lần này lại đến phương Đông, tình xưa ngưỡi cũ, mặn nồng, Mường Thanh. Cố lên các chị, các anh, quê hương vẫy gọi sử sanh lưu truyền. Phía dưới ghi rằng nhân ngày 30 tháng 10 2017 và ký tên Nguyễn Phú Trọng. Lâu nay người ta thường nghĩ ông Tổng trong sạch nhưng thực chất ông có nhiều mối quan hệ rất mờ ám với các nhóm lợi ích nhưng hết sức khéo léo. Mặc dù là ông quá mạnh nên không ai dám khui ra chứ không có nghĩa là ông Tổng trong sạch như mọi người vẫn nghĩ. Với bài thơ như thế, ông chủ khách sạn Mường Thanh đem ra làm bùa hộ mệnh thì đố ai dám động đến khách sạn của ông. Đây là hình ảnh lá bùa ông Tổng Trọng tặng ông chủ Mường Thanh. Thực ra Mường Thanh sai phạm quy hoạch thành phố Hà Nội rất nghiêm trọng. Như vậy thì khác nào lá bùa ông Tổng Trọng ban cho Mường Thanh là lá bùa tiếp tay cho sai phạm ở đây. Từ năm 2016, tờ báo Pháp luật đã có bài viết Ai tiếp tay cho Mường Thanh, Khánh Hòa, vượt trần như vậy có đề cập đến doanh nghiệp xây dựng số 1 ở tỉnh Điện Biên thuộc tập đoàn Mường Thanh đã có hành vi vi phạm pháp luật khi vẫn tiếp tục thi công công trình, mặc dù đã có quyết định dừng thi công và quyết định thu hồi giấy phép xây dựng vào ngày 9 tháng 9 năm 2016 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng vẫn không thể làm gì được ông ta. Đến năm 2017, Mường Thanh lại nhận được một lá bùa hộ mệnh của ông Tổng, thì xem như an toàn. Vào ngày 10 tháng 7 năm 2019, khi đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố ông Lê Thanh Thản với tội lừa dối khách hàng theo Điều 198 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Vụ án được khởi tố vào ngày 5 tháng 7. Ông Thản tại ngoại trong quá trình điều tra. Ông Thản đã bị Công an Hà Nội cáo buộc liên quan đến sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp trung cư cao cấp và thương mại PMS ở khu đô thị Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Bước đầu, nhà chức trách mới khởi tố như vậy, cơ quan điều tra đang xem xét điều tra nhiều dự án khác của Mường Thanh tại Hà Nội. Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã nói. Tiếp tới, vào ngày 9 tháng 7 năm 2019, thì cơ quan điều tra công bố đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Thản tại 4 địa điểm trong thành phố Điện Biên và Hà Nội, thu giữ một số tài liệu nhưng không bắt giữ ông. Đây là hình ảnh từ năm 2016 báo pháp luật đã phản ánh nhưng không ăn thua gì. Giữa năm 2018, tập thể cư dân trung cư CT6 Kiến Hưng có đơn kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ở đã 3 năm nhưng không được cấp sổ đỏ. Dự án do công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu BMS là công ty con của tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư do ông Thản là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sau đó đã có báo cáo và trả lời kiến nghị cho biết theo quy hoạch thiết kế, dự án chỉ được phê duyệt hai tòa chung cư CT6A và CT6B với 970 căn. Trong đó có 936 căn hộ chung cư cao tầng, còn lại là tầng thấp và biệt thự liền kề. Thực tế, chủ đầu tư đã xây thêm tòa CT6C, nâng tổng số căn hộ chung cư không phép là 654 và 4 biệt thự liền kề, nhà thấp tầng tất cả đã được bán cho khách hàng và đưa vào sử dụng. Đây là hình ảnh công an khởi tố nhưng không dám bắt. Tại phiên họp của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội giữa năm 2017, thì Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương cho biết 12 dự án của doanh nghiệp ông Thản triển khai tại Hà Nội đều có dấu hiệu trốn thuế, vi phạm quy định về quản lý nhà ở. Sai phạm của người quen ông Tổng đã giải khắp Việt Nam mà đặc biệt là tại Hà Nội, nơi ông đã từng là bí thư. Tuy nhiên, sau khi khởi tố vụ án Mường Thanh thì công an lại bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Uyên, sinh năm 1964, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội, cùng hai cựu cán bộ thanh tra xây dựng Hà Đông, quan chức phường không dám động đến ông Lê Thanh Thản. Điều đó cho thấy quyền lực đỡ đầu của ông Thản là rất lớn. Với Nguyễn Thành Nghị, khi lại bây giờ chỉ cần chờ sờ tới Mường Thanh và đánh mạnh vào Mường Thanh là chọn cho nhóm lợi ích của ông Tổng. Nguyễn Thành Nghị có cơ hội, liệu Nghị có dám hay không thì chúng ta còn phải chờ xem. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin gót chân asin của ông Trọng trước mắt. Ba Dũng có dám cho Nghị chọc vào hay không? Có thể nói rằng thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay là vô đối, không ai có thể chọc vào ông được Tuy nhiên, đấy là bề ngoài. Nếu soi thật sâu bên trong thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Với những phát biểu mạnh miệng lấn sân vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng của Bộ Tài chính và lấn sân sang Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về sai kế hoạch trên trục đường Lê Văn Lương, Hà Nội, được giới thảo tin cho rằng Nguyễn Thành Nghị đang có thế lực khủng đỡ đầu. Cũng có ý kiến cho rằng Nguyễn Thành Nghị đang nhận trách nhiệm lớn để làm hồi sinh thế lực của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng và xa nữa là hồi sinh thế lực miền Nam vốn đã thất thế sau đại hội lần thứ 13 và đầu năm 2021. Đây là hình ảnh khu đô thị Kepocha Godson Asin của ông Tổng Trọng. Ông Tổng Trọng được là cho là trong sạch nhất và chính ông cũng đang xây dựng hình ảnh ấy trước mắt người dân cả nước. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều ý kiến cho rằng không phải ông Tổng Trọng sạch mà bởi không ai dám động tới ông vì ông đang ở chiếc ghế quyền lực cao nhất. Lý do người ta đưa ra là hồi còn năm bí thư thành ủy Hà Nội, ông Tổng đã dính tới vụ tiêu cực đất đai không khác gì vụ Thủ Thiêm hiện nay. Tuy nhiên, ông Tổng đã che đậy bằng cách để lâu vụ án tự chìm xuống. Cũng nên nhắc lại, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thời còn là bí thư thành ủy Hà Nội, đã dính vào những sai phạm 3.000 tỷ đồng trong dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long vào năm 2002. Đây là một dự án bất động sản đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam vào thời bấy giờ, với số vốn đầu tư đăng ký lên tới 2,11 tỷ đô la do tập đoàn Siputra của Indonesia làm chủ đầu tư. Đó là việc nhằm giúp tập đoàn Siputra Indonesia trốn mức thuế sắp áp dụng từ đầu năm 2005, khi đó ông Hoàng Văn Nghiên cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng đã thống nhất ưu tiên cho tập đoàn Chipuza nộp thuế theo mức đặc cách. Quyết định của ông Nghiên, ông Trọng đã giúp Chipuza đem lại siêu lợi nhuận cho nhà đầu tư và có những đồn đoán cho biết chủ đầu tư có thể đã hối lộ cho những cán bộ chủ chốt của Hà Nội lúc đó lên tới hàng triệu đô la. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng không hẳn đã trong sạch như nhiều người nghĩ. Ngoài vụ khu đô thị Shipura thì một số nguồn tin từ giới chuyên cung cấp cho Công đình Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết vào ngày 22 tháng 4 năm 2016, ông Trọng nhận bức tượng Hồ Chí Minh bằng vàng, loại vàng 4 con 9 do một Formosa trao tặng, tính ra tiền là 55 tỷ. Formosa là hãng của Đài Loan nhưng có cổ phần từ Bắc Kinh. Đấy là những thông tin từ nội bộ tuần ra chưa biết chính xác đến đầu. Nhưng vết chân mà ông Tổng để lại, nếu khai thác tốt có thể dùng nó để ép ông Tổng phải về vườn nếu ông còn muốn bám lại thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Vì bức tượng thì khó điều tra, nhưng vấn đề sai phạm đất đai tại Shibuya thì đấy là trong tầm tay của Nguyễn Thành Nghị. Việc đánh vào sai phạm của ông Nguyễn Thế Thảo thời làm chủ tịch thành phố Hà Nội nếu có kết quả khả quan thì rất có thể Nguyễn Thành Nghị sẽ dùng bàn đạp để đánh vào lãnh đạo thành phố này ở những đời trước đó. Giả sử nếu có đánh thì cũng chỉ ép ông Trọng về hưu, không ủng hộ người của ông vào vị trí thay thế mà thôi, chứ không thể nào khai trừ khỏi đảng hay bắt bỏ tù một con người như ông Tổng Trọng cho được. Mà cũng chỉ cần ông Tổng về vườn không nhúng tay vào việc điều khiển chính trường nữa thì chắc chắn một điều rằng lực lượng miền Nam sẽ lại nổi dậy và lớn mạnh. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị, một nhân tố mới khó lường. Chỉ mới nắm bộ xây dựng một năm 6 tháng, nhưng Nguyễn Thanh Nghị cho thấy khả năng moi sai phạm của ông bộ trưởng này là ở mức độ đáng sợ. Đáng sợ với những ai đang dính chàm và đang bị thanh tra. Nếu Nguyễn Thanh Nghị thanh tra những hồ sơ về quá khứ xa hơn của thành phố Hà Nội, thì rất có thể Nguyễn Thanh Nghị sẽ làm được chuyện động trời.